nếu nợ mạng thì cái giá phải trả rất nặng. Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm hai trường hợp quả báo thực tế. Một là người bị hại sau khi chết đến nhà đòi nợ và một trường hợp là người bị hại chuyển sinh đầu thai đòi nợ. Hy vọng sau khi nghe xong những câu chuyện nhân quả báo ứng này, quý thính giả sẽ hiểu hơn về quy luật nhân quả, từ đó không phạm phải những lỗi trên để phải liên lụy đến bản thân và gia đình. Trường hợp quả báo thứ nhất, xử án oan sai khiến người chết oan, tai họa liên lụy cả gia đình. Người làm quan là có cơ hội tốt để làm việc thiện. Nhưng trái lại, người mà trong tay có quyền lực thì cũng dễ lạm dụng chức quyền, phạm tội ác tày trời, không chỉ bản thân bị báo ứng mà còn liên lụy gây tai họa đến cả gia đình. Câu chuyện sau đây chính là một trường hợp như vậy. Thời Triều Thanh, Trung Quốc một người dân huyện An Đông là Đinh Giáp làm công cho một ngôi chùa ở huyện Bảo Ứng. Anh có một con lừa là công cụ vận chuyển, đi lại của anh. Một ngày nọ, có người đồng hương là Trang Mỗ đến huyện Bảo Ứng và nói với Đinh Giáp rằng Mẹ anh bệnh nặng, bảo tôi truyền tin, mong anh nhanh chóng về thăm bà, chớ chậm trễ. Đinh Giáp vội vàng dắt lừa và cùng Trang Mỗ về quê. Giữa đường, cha mỗ nói với Đinh Giáp rằng Tôi rất mệt, không đi nổi nữa. Anh đi bộ, cho tôi mượn tạm con lừa một lúc được không? Đinh Giáp đồng ý yêu cầu của anh ta. Trang mỗ cưới lừa rồi quất hai roi lên mông lừa, thế là con lừa chở anh ta nhanh chóng chạy về phía trước, chỉ một lát đã bỏ lại đinh giáp ở phía sau. Trang mỗ và con lừa dần dần mất hút khỏi tầm nhìn của đinh giáp. Đinh Giáp đi bộ về nhà, thấy mẹ không bệnh tật, không ốm đau thì cho rằng bệnh của mẹ đã khỏi rồi. Thực ra mẹ anh hoàn toàn không bị bệnh gì. Còn Trang Mỗ và con lừa thì mãi vẫn chưa thấy trở về. Anh lại đợi thêm hai ngày, vẫn không thấy bóng dáng Trang Mỗ đâu cả. Lúc này, Đinh Giáp mới tin là mình đã bị Trang Mỗ lừa rồi. Đinh Giáp lo lắng Trang Mỗ sẽ lại đến chùa lừa lấy của cải bèn từ biệt mẹ rồi quay trở lại chùa. Trên đường, Đinh Giáp chú ý quan sát tìm bóng dáng của Trang Mỗ. Thật trùng hợp, cả hai lại chạm chán nhau. Đinh Giáp nhìn thấy Trang Mỗ dắt một con lừa nhưng không phải con lừa của mình. Đinh Giáp hỏi, con lừa của tôi đâu? Trang mỗ nói, đổi cho người khác rồi. Đinh Giáp kinh ngạc hỏi, con lừa của tôi khỏe mạnh, mà con lừa này lại già yếu, tại sao anh lại đổi? Trang mố nói, người đó lại đưa thêm mấy nghìn đồng, tiền ở trong túi tiền này. Đinh Giáp vẫn không vừa ý, Trang mỗ lại lấy ra một cái áo và nói, thêm cái áo này nữa, thế nào? Đinh Giáp đành phải đồng ý. Anh đặt túi tiền lên lưng lừa và mặc chiếc áo, rồi hai người ai đi đường nấy. Khi đi đến cầu Thành Công ở phía bắc sông Hoài, có bảo an địa phương và nhà dịch huyện đang đi tuần trên cầu. Nhà dịch xông đến trước mặt Đinh Giáp, vỗ vai anh và nói, Huynh đệ, anh đã phạm pháp rồi. Đinh Giáp kinh ngạc hỏi, tôi đã phạm tội gì? Nhà dịch nói, sát thương người lại cướp đoạt lửa, còn giả là không biết. Ngay lập tức, nhà dịch bắt Đinh Giáp rồi áp giải đến nha môn huyện. Khi Đinh Giáp bị áp giải đến Nha Môn, tri huyện Vương Minh Phủ lập tức thăng đường xét xử. Khi bị hỏi về việc giết người, Đinh Giáp hoàn toàn không biết gì, không thể nào trả lời được. Vương huyện lệnh đập bản quát, vết máu trên áo vẫn còn, người có có thể che giấu được sao? Đinh Giáp nói, đây là trang mỗ cho Thảo Dân. Thì ra, trang mỗ đã bán con lừa của Đinh Giáp đi sau đó đến cầu thành công thuê lửa cưỡi. Dọc đường, anh ta lại dở trò, dùng dao sắc nhọn đâm người chủ lửa, cướp lửa và cướp cả y phục của anh ta. Đinh Giáp hoàn toàn không biết là trang mỗ để mình mặc chiếc áo vật chứng mà anh ta phạm tội, nên đã mặc chiếc áo đó. Vương huyện lệnh truyền người chủ lừa bị thương đó thăng đường đối chất, người chủ lừa nói. Thảo dân không biết họ tên kẻ sát nhân, nhưng hình dáng giống với người này. Thực tế khi đó, người chủ lừa không nhìn kỹ trang mỗ. Thế là Vương huyện lệnh liền dùng nhục hình bức cung, thậm chí dùng hương đốt dưới nách anh. Đinh Giáp không chịu nổi đau đớn, đành nhận tội giết người cướp của. Anh bị tống giam vào ngục cho phạm nhân tội tử hình và không lâu sau thì chết. Khi Đinh Giáp bị nhốt trong ngục, họ hàng và các thân sĩ trong làng đều đứng ra bảo đảm cho anh, nói rằng Đinh Giáp là bị oan, nhưng vương huyện lệnh kiêu căng tự phụ cho rằng Nam Sơn có thể di rời, nhưng vụ án này thì không thể thay đổi được. Ông ta cố chấp kiên trì phán xử của mình, không muốn nghiêm túc xem xét lại vụ án. Sau này, Trang Mỗ bị bắt ở huyện Bảo Ứng vì trộm cắp. Khi thẩm vấn, anh ta đã nói ra sự thực vụ án Đinh Giáp. Đến khi hồ sơ vụ án được chuyển đi, thì Đinh Giáp đã chết rồi. Không lâu sau, Trang Mỗ cũng chết trong tù. Một tháng sau, vào một ngày nọ, Vương huyện lệnh đang ngồi trên công đường xét xử thì người nhà chạy đến bẩm báo rằng công tử bị điên rồi. Vương huyện lệnh vội vàng chạy vào phòng trong thăm con, chỉ thấy con trai ông vừa nhảy vừa thét và kêu lớn với giọng nói của Đinh Giáp, oan uổng. Người nhà Vương huyện lệnh hỏi, đây là việc của huyện lệnh, tại sao lại thù hận đến con trai ông ấy? Cậu con trai với giọng Đinh Giáp nói, hiện nay quan vận của huyện lệnh chưa hết. Thế nên để ông ta tận mắt nhìn thấy con cái ông ta từng đứa từng đứa chết, sau đó mới báo ứng đến thân ông ta. Chẳng chóng thì chảy, ông ta sẽ không trốn thoát được. Nói xong, con trai của huyện lệnh ngừng thở chết. Không lâu sau đó, con gái ông cũng qua đời. Tiếp sau đó, những kẻ dùng nhục hình, kẻ vu cáo hãm hại và những kẻ đưa kế sách, mưu kế cho huyện lệnh để kết tội oan cho Đinh Giáp cũng lần lượt chết. Ba năm sau, một ngày nọ, vương huyện lệnh đang ở trong khu nhà ở của tỉnh thành, bỗng trông thấy Đinh Giáp bước đến, huyện lệnh kinh hoàng thét lớn một tiếng rồi ngã lăn ra chết. Trường hợp quả báo thứ hai, con trai là oan gia đầu thai báo thù. Sự việc xảy ra vào thời nhà Thanh, Trung Quốc. Khu vực Hồ Quảng có một viên hình lại họ Thị, vốn tính tình hiểm ác, mọi người gọi hắn là Tim Đen. Họ Thị muốn xây một nhà lầu, mưu đồ lấy đất của một người dân họ Trương để xây nhà. Hắn nảy sinh một kế bẩn, bí mật lệnh cho một tên trộm vu cáo họ Trương, khiến họ Trương chết trong tù. Sau đó, hắn uy hiếp vợ Trương phải bán đất cho hắn. Sau khi ngôi nhà lầu của họ Thịnh xây dựng xong, vợ hắn sinh được một đứa con trai. Đứa bé này lên 6 tuổi vẫn chưa biết nói. Một hôm, họ Thịnh đã ở trong nhà, thấy con trai hắn nằm sóng xoài dưới đất và bò về phía hắn. Họ Thịnh nói, ta đã vì con cháu mà mưu tính, do đó mới dùng những thủ đoạn chiếm đoạt đất đai người ta để làm nhà. Thế mà con lại là thằng ngốc thế này, biết làm thế nào bây giờ? Đứa trẻ bỗng nhiên mở miệng nói, giọng nghiêm khắc rằng Ngươi sao phải khổ như vậy? Ta chính là họ trương. Ngươi lập kế giết hại người vô tội, hại chết ta, mưu đồ đoạt đất đai của ta. Ta đầu thai thành con trai ngươi, chính là đến để báo thù. Những lời này khiến họ thịnh kinh hoàng, lập tức ngã lăn ra đất chết, thất khiếu chảy máu, chết rất kinh sợ. Sau này, đứa trẻ này tiêu tán hết tài sản của nhà họ thịnh, sau đó thì chết. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Từ cõi chết trở về mới biết báo ứng là có thật trong văn hóa tín ngưỡng của người phương Đông nói chung và Việt Nam ta nói riêng, con người luôn sống với một niềm tin mãnh liệt vào thần linh, tin vào nhân quả luân hồi, tin vào thiện ác hữu báo, tin rằng mọi thứ mình có được đều do thần ban cho. Người sống thiện lương ắt được trời cao bảo hộ, có được phúc lành, cơm no áo ấm. Người sống ác độc, sát sinh hại vật ắt sẽ bị trời cao trừng phạt. Theo cuốn tục di kiên trí Trương Đồng xuống địa ngục có ghi chép một câu chuyện như sau. Vào thời Nam Tống, tại đầu thôn Nam Hàm, huyện Bình Dư, Hà Nam có một ông lão họ Trương. Mọi người thường gọi ông là Trương Lão Hán. Người này kiếm sống qua ngày bằng nghề bắt chim. Trong nhà Trương Lão Hán chỉ có một cậu con trai, tuổi còn khá nhỏ. Một ngày kia, con trai Trương Lão Hán đột nhiên qua đời. Lão Hán vừa thương con vừa sầu muộn nghĩ tới việc về già không có chỗ nương tựa, cả ngày khóc lóc thảm thiết không thôi. Sang ngày thứ ba sau lễ mai táng con trai, trong lúc Lão Hán đang ngồi khóc lóc bên mộ con mình, bỗng ông nghe thấy có tiếng rên trong mộ. Ông kinh ngạc nói, con trai ta đã sống lại rồi, vậy là Trương Lão Hán bới mộ ra xem thử, quả nhiên đứa con trai của ông đã sống lại. Sau khi được cứu lên khỏi mộ, Đứa bé kể lại rằng Sau khi con chết bị âm sứ giải đến âm ti Con đau khổ cầu xin quan âm phủ Nói rằng Ở nhà còn có cha mẹ già Xin cho con được sống lại phụng dưỡng cha mẹ cho đến cuối đời Làm chọn đạo hiếu của người làm con rồi mới về âm gian Được vậy có chết cũng không hối tiếc Quan âm phủ thấy hoàn cảnh con đáng thương nên thả con về Trước lúc đưa con về quan âm phủ bảo Hôm nay ta cho ngươi trở về nhưng với điều kiện ngươi phải nói với cha ngươi từ nay không được bắt chim, sát sinh hại vật nữa. Làm được như vậy mới có thể kéo dài được thọ mệnh cho ngươi. Trường Lão Hán nghe xong hồn siêu phách lạc, lập tức về nhà đem thiêu hủy hết lưới bắt chim cũng như các loại dụng cụ săn bắt khác, rồi dẫn con trai lên chùa bái Phật. Khi lên tới chùa, con trai của Trương Lão Hán thấy trong chùa có một vị tăng nhân họ Lữ tuổi chưa đến 40, dáng người cao lớn. Cậu bé liền hỏi vị tăng nhân rằng, sư thầy cũng được hồi sinh rồi sao? Vị tăng nhân họ lữ nói, ta đã từng chết bao giờ đâu. Cậu bé liền kể rằng, lúc ở âm gian con đã nhìn thấy thầy, thầy bị trói lên một cây cột đồng ở góc điện, xích sắt trói chân, lính cai ngục dùng gậy đánh tới tấp vào dưới nách thầy, máu chảy đầm đìa. Khi được quan âm phủ thả về, con đã hỏi lính cai ngục rằng cớ sao người kia phải chịu tội như vậy. Lính cai ngục nói, y nhận lời tụ niệm kinh văn cho trai chủ, người bố thí cơm, vậy mà lại bỏ sót rất nhiều phần không niệm, vậy nên phải chịu ác báo này. Vị tăng nhân họ lữ nghe xong rất lấy làm kinh hái nghĩ bụng. Thì ra đây là nguyên nhân ba năm nay dưới nách ta bị bệnh lở loét, việc ta bị lở loét con trai trương lão hán không thể nào biết được lời cậu bé nói chắc chắn đáng tin. Cũng kể từ đó tăng nhân họ lữ kia hàng ngày ở trong phòng thiền chuyên tâm tụng kinh niệm Phật, thành tâm sám hối sai lầm của mình. Qua 3 năm sau vết thương dưới nách của ông ta dần dần khỏi hẳn. Thiện ác hữu báo nhân quả tuần hoàn, việc này ở đời chỉ khác nhau giữa một niệm tin hay không tin mà thôi. Cổ ngữ có câu, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Con người đôi khi vì vô minh mà tạo nghiệp nhưng quả báo thì lại khôn cùng. Cũng giống như việc hiện nay có không ít chùa chiền và người dân vào tuần rằm mùng 1 hay mỗi dịp hành hương, lễ bái, vân vân. Thường có tâm niệm mua chim cá thảo phóng sinh để cầu công đức và may mắn. Tuy nhiên đó có thực sự là việc làm cầu may tạo phúc hay không? Bởi lẽ vì để có sinh linh cho mọi người phóng sinh mà người ta phải đi săn bắt khiến cho cá chim muông thú lâm vào cảnh tan đàn nát tổ. Đó là còn chưa kể đến việc nhiều con vật đã bị chết trong thời gian nuôi nhốt trước khi được bán đến tay người phóng sinh. Và ngay cả những con vật được thả cũng lại bơ vơ không biết phải đi đâu về đâu, trong số ấy cũng lại bị chết đi không ít. Tính ra, phóng sinh phúc chưa thấy đâu nhưng họa đã tạo rồi. Có người cho rằng đó là người khác bắt chứ tôi có đi bắt chúng đâu. Nhưng thử hỏi không có cầu, làm sao có cung. Kỳ thực đời người sống giữa làn danh nhân và quả, con người vô minh nhiều khi không thể thấu tỏ được căn nguyên của tốt xấu, hòa phúc. Làm người nếu như trong đối nhân xử thế có thể dùng tấm lòng thiện lương đối đãi với mọi việc thì ấy mới là phúc lớn. Trời cao tự khắc có an bài. Sống thiện lương dẫu phúc báo chưa đến thì họa cũng rời xa